quê hương ba miền yêu sâu nơi đâu nhiều những đặc sản ngon bình phúc tương ngô hương yên nhàn đồng về với ninh bình thì dê ngọt lành bình long nơi có nhiều chôm chôm quang bình khoai xeo hạt sẽ cao bằng an giang nơi vùng châu đốc nơi đây nhiều mắm mực biển tươi chè thái thơm ngon tây nguyên diệu cần thêm món canh quang minh ngọt ngào hà nam ơi chuyện nước ngon ghê ai về sơn la đặc sản dưa mèo nhớ làm sao bánh công tôm bạc liễu mình cao lầu quảng nam thương về đất thái bình ơi đặc sản bánh cấy đến che kẹo dưa qua đất ninh thuận ăn đặc sản sông bánh đất lâm đồng vùng quê nhiều trà nghệ an ơi nhục người thanh trương đặc sản cứu đơ hà tĩnh quê vẻ thật thơm bình phước xa xôi quê hương nhiều điều nghe vãi thanh hà hải dương đã nhiều quảng ninh ta có gà tiên yên phú thọ quê hương vùng bưởi đoan hùng bắc ninh nơi nhiều bánh té cố đô nhiều buôn bò gió heo rau tám thơm ngon điên điên tuyệt vời chè bưởi thơm lừng cần thơ ngọt lời cài xanh sau đất làng sơn đồng nai ăn gỏi cá biên hòa cơm thu đông thơm bùi thoang thoảng trong lòng bên chiều hồ gươm thêm dừa xa phúa trà vinh sài gòn cơm tấm cánh chua vùng tàu thêm món xôi phồng của người bình dương nhớ mãi trong lòng nem chua của người thanh hóa ai ơi con lòng nào quên từng trái cam thơm cõi phong hòa bình ai đến quê mình vùng quê hải phòng về nơi đây ốc xào ngon ghê thiên điền đơm bông đồng tháp xum vầy dù đi đâu nhớ về quê hương cho lòng yêu thương đặc sáng